Cái nên nói tôi đã nói hết rồi Tóm lại Tôi cũng giống như huynh Tôi cũng có sư phụ Tôi cũng có ân tình Nhưng mà Tôi cũng có lựa chọn Nhưng có rất nhiều chuyện Chúng ta không thể thay đổi được Giống như chúng ta Định sẵn ra đã là kẻ địch Tả Phi Nếu đã đến rồi Nghe một bài rồi hãy đi Đây là bạn Hay là kẻ địch Cái này có quan trọng sao Lão la thúi lão la chết tiệt Đều tại ông Đều tại ông Làm gì vậy Hại tôi ngủ đến nổi Xương cốt cả người cũng sắp rụng rời rồi Tiểu mau qua Mau đi xoa bóp dì thiên tiêu đi Để ta xem thử tay nghề của em dì thiên tiêu thích nhất là xoa bóp đó Mau lên mau lên mau lên Xoa bóp cho ta đi Lão là thú Lão là chết tiệt Tiết tiền như vậy Không phải ở trên đường Lúc Tào Thiên tôi tôi gãy da gãy chân Mời đại phu còn mắc hơn So với ở khách điếm nữa đó Bên này, bên này nè Mạnh tay một chút Dì Thiên Tiêu Vì sao vậy Đau ở đâu Vậy không sao chứ Để con xem cho gì Để con xem cho Chào Chào Tính ra tính ra đi Mặt trời cũng chiếu tới mông rồi Cặp đệ à Mẹ của con sắp cậy cổ rồi đây nè Không thể cử động được Để con Tiểu mau qua ba đêm học kim lại đây cho ta Dạ Đều tại lão la thú này Lớn tuổi rồi còn chơi trò lãng mạn gì Ngủ ngoài trời nữa hả Hại lão nương rụng rời tay chứ Tào Thiên Tiêu Bà thật là không nói lý lẽ mà Ông Ông Mẹ à La thú cũng chỉ tốt bụng thôi Ai kêu mẹ làm mất túi tiền Cặp đệ Con mau dậy thì nó giúp cho người ngoài rồi Là thúc à Tấm gỗ của xe ngựa thật sự rất khó ngủ Huống chi gì Thiên Tiêu đã bị thương rồi Tôi đừng tranh chấp nữa Hôm nay cậu thật là trút giận giùm vị Thiên Tiêu rồi Sao hôm nay hai đứa khách sáo quá vậy Kỳ lạ khó hiểu Sao vậy sao vậy Dì Thiên Tiêu Dì còn không hiểu sao Không xong rồi không xong rồi Đại sự chẳng lành đại sự chẳng lành Đại sự chẳng lành cái gì Lão nương chẳng qua chỉ bị trật cổ Cổ của ta đã khỏe lại rồi Không đau nữa Mụn nhọn mụn nhọn Nói cho họ biết đi Không phải Cậu cứ to Tôi nói gì đây tôi phúc soái Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tôi nói các người biết Sáng nay Tôi và bụng nhọn ra ngoài Muốn tham gia đường đi phía trước Kết quả gặp phải một đám quan binh Hèn gì sáng sớm thức dậy đã không thấy Cao Huynh Độc quan Minh sợ cái gì Không lẽ làm chuyện mờ ám gì sao Tôi có thể làm chuyện mờ ám gì Giả lại đám quan minh đó Đều tham gia tin tức của Dân Yên Cái gì Tham gia tôi Dân Yên Bây giờ có phải cô có chuyện gì với chúng tôi không Quynh không quen người đến sao Chưa từng gặp qua Không lẽ Chúng ta đắc tội với quyền lệnh trấn dạng bảo Nên họ phái người đi tìm phải đó phải đó Vẫn là tam lục đầu óc lanh lẹ Chúng ta đi thôi Mau Đi đi đi Mau lên Mau lên Tiểu thơ Mua đồ theo không Không mua Bán đồ theo à Mua đồ theo không à, Ngươi là Chuyện gì vậy Chuyện gì vậy Con trai bà Bây giờ ở đâu Nếu bà không muốn chịu khổ Thì mau nói ra tung tích của Lưu Hoàng Cửu Sao họ lại biết được tên Mà Lưu Danh đã đặt cho Tam Lục chứ Hỏi bà đó mau trả lời Tôi không biết Lưu Hoàng Cửu gì cả Con trai tôi là Trần Tam Lục Vậy cha hắn làm gì Nó không có cha Từ nhỏ Nó đã do tôi nuôi lớn Còn dám nói lắm Tôi Tôi không có nói láo Không tin ông cứ đi hỏi Cả trấn này ai cũng biết Con trai tôi là Tam Lục Là Trần Tam Lục Được Vậy bây giờ Trần Tam Lục ở đâu Nó cùng bạn bè ra ngoài rồi Tôi không biết nó đi đâu cả Nói Có phải họ đến tử trang không Rốt cuộc họ là ai Không chỉ biết Tam Lục là hàng cựu Còn biết nó muốn đến tử trang Trời ơi Rốt cuộc mình đã kéo Tam Lục vào phiền phức gì rồi Hỏi bà thì bà mau trả lời đi Tôi không biết tủ trang gì cả Con trai tôi đi làm ăn với bạn Ra ngoài lấy hàng Cái khác thì tôi không biết Xem ra bà rất thành thật Không ngờ chỉ biết nói láo Đại nương Xem ra cho bà một chút khổ Thì bà không biết nói thật Đại nhân Cái tôi nói đều là sự thật Tôi không có gạt các người Có phải các người bắt làm người không Tôi xin các người Xin các người hãy thả tôi ra đi Một cơ hội cuối cùng Nếu còn không nói thật Đừng trách bọn ta độc ác Tôi không biết mà Ông trời ơi Xin ông hãy phù hộ cho Tam Lục Để nó bình an đến tử trang Nói Số của con trai bà ở đâu Tôi Tôi không biết Vẫn không biết à Miệng của người đàn bà đó rất cứng Cho dù chúng tôi đối phó thế nào Thì cũng kiên trì không biết lưu hàng cũ và tử trang Hai người ở đây hành hạ mấy canh giờ Lại không có chút tin tức nào cả Thật là một đám phế vật Cút đi Ta không tin Không tra được tung tích của tiểu tử lưu hàng cũ. Tả à? Phi cũng không có tin tốt Số cuộc là chuyện gì Chị tìm nó về đây Kêu nó trở về phúc mạng Làm việc bất lực Là thứ ta không thể nhận nhìn nhất Vẫn là tam lục nói đúng Dân yên vì cứu chúng ta mà đắc tội với quyền lệnh Tiêu rồi tiêu rồi Mới thoát ra khỏi của ổ thổ phỉ Không thể lại bị nhốt vào đại lao chứ Vì thiên tiêu Vì đừng tự dọa mình mà Chúng ta Các nhân tự có thiên tướng Tiểu thơ à Dân yên Cô yên tâm Chỉ cần có tôi ở đây Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Thì dù xảy ra chuyện gì Cũng có tôi mà Cảm ơn huynh Thiên linh linh, địa linh linh Ông trời phải phù hộ tất cả chúng con Con trở về nhất định sẽ thành tâm thắp hương Mua đồ cúng cho ông Bây giờ nợ ông trước nha, mẹ Cậu ông trời cũng có ích gì Là phúc không phải quả, là quả tránh không khỏi Cứ đến đây đi Cặp đệ cô nương nói đúng lắm Tiểu thơ, Đây không phải à, Ngừng xe Dương Yên cô đưa Nào Cẩn thận Ta à, nói ông ở nhà nào vậy Tại sao lại đuổi theo chúng tôi Ngươi là ai hả Lão già này ông là ai chứ Dám kinh động đại gia của dân yên cô nương Sư gia Họ đều là bạn của tôi Phải đó Chúng tôi đều là bạn của Sư gia Sư gia Thất lễ thất lễ Tiểu nhân có mắt không biết thái sơn Tiểu thư Có thể qua bên kia nói chuyện không À? Cao Huynh à Huynh cứ nghỉ ngơi đi Phải đó Huynh đừng nhìn nữa Ông ấy là sư gia của dân gia Huynh có gì đáng lo chứ Ta có lo sao Ta lo gì chứ Nếu không phải bất đắc dĩ Lão gia và phu dân cũng không ra hạ sách này Tôi tôi dẫn theo đại đội nhân Mà đi đón tiểu thơ về Rốt cuộc mẹ à? tôi sao rồi Ông nói tôi biết đi Phu nhân vừa quá mong nhớ tiểu thơ Bị thương thành bệnh Tiểu thơ Hay là mau chóng theo tôi về phủ đi Đều là lỗi của tôi Tiểu thơ cô đừng sốt ruột Phu nhân gặp được cô Bệnh nhất định sẽ khỏe lại thôi Sư gia Đợi tôi từ biệt với bạn tôi xong Chúng ta lập tức lên đường Được Tiểu thơ Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc Dương Yên Sao hả Xảy ra chuyện gì Mẹ tôi bị bệnh rồi Tôi phải lập tức về nhà Chuyện lớn vậy sao Dương Yên cô nương cô mau khỏi hình đi Dương Yên cô đừng lo Tôi cùng vợ tránh quan hệ với cô à? Cặp đệ à, à? à? Thật ra người ta không yên tâm nhất Chính là muội đó Sư gia Dòng phu nhân bị bệnh thật sao ừ. Không sợ không may Chỉ sợ như Tại hạ cho rằng dân yên cô nương Vẫn là theo sư gia về trấn quan hỷ đi Phải đó Tôi cũng nghĩ vậy Dân Nhi Nếu sư gia nhà cô đã đến đón cô rồi Cô mau chóng theo ông ấy về nhà đi Đừng nghe cặp đệ nói bậy Mẹ à Con chỉ đưa ra một khả năng thôi Cặp đệ à Ta biết mùi không nở xa ta Phải Chúng ta mới nhận tỷ mũi mấy ngày Thì tỷ phải rời khỏi mũi rồi Mũi không nở xa tỷ đâu Nhưng ta thật sự không thể mạo hiểm Ta nhất định phải trở về Xem thử thì mới yên tâm được Mũi hiểu Nếu mẹ muội bị bệnh muội cũng sẽ sốt ruột như tỷ Nhưng mà muội không muốn xa tỷ đâu Nhà đầu thú này Mẹ con còn khỏe lắm Con dám trù mẹ hả Cặp đệ Ta cũng không muốn rời xa muội Nhưng mà Sau khi muội đưa tam lục đến tủ trang Cũng sẽ trở về trấn quan hệ với dì thiên tiêu Tới lúc đó Chúng ta cũng có thể gặp lại nhau Đến tủ trang Thì muội phải xa tỷ Nếu tới tủ trang Vậy muội Phải nói tạm biệt Với mọt sách rồi Dương Yên cô nương Cô mau khởi hành đi Trời tối đường sẽ rất khó đi Dương Yên Chúng ta khởi hành về trấn quan hỷ Dạ tiểu thơ Trên đường đi Mụi nhớ viết thơ cho ta Để ta biết Mụi đi đâu Có bình an không Cái này làm khó mụi rồi muội không quen với mấy chữ đó nó cũng không thân với muội làm sao viết thơ đây vẽ tranh còn dễ hơn muội có thể kêu tam lục viết giùm muội mà tạo ra cơ hội gần gũi nhau hơn đáng ghét nói bậy gì vậy cầm lấy đây là gì vậy đây là ngân phiếu mà ta lấy từ chỗ sư gia Thiếu đi bọn ta Các người muốn mãi nghệ đầu đường cũng không được Vậy muội sẽ cất cho kỹ Lần này không thể để mẹ của muội cất nữa Ta đi nha Mùi bảo đảm Khi dịch tới trấn quan hỷ thì sẽ đi tìm tỷ Trên đường đi Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tôi Dân Yên sẽ ghi nhớ trong lòng Hy vọng mẹ cô Bình an vô sự vâng Dân Yên Chúng ta gặp nhau lại ở trấn quan hỷ Dân yên cô nương Trên đường cẩn thận Tôi sẽ chăm sóc tốt cho dân yên cô nương Các gì bảo trọng tôi đi trước dạ. Dạ Cẩn thận đó tạm biệt Từ từ thôi Tiểu thơ Trời cũng sắp tối rồi Thiếu gia Chúng ta tiếp tục lên đường đi Phải đó phải đó Mau đi thôi Tôi không muốn ngủ ở nơi quan giả này hai đêm đâu Đi đi đi Được Đi thôi Tôi nói gì thiếu gia này Lên xe ngựa của tiểu thơ nhà tôi làm gì chứ Lúc nãy tôi đã nói rồi Theo các người về trấn quan hỷ Cái gì Cậu nói cái gì Sao tôi không nghe thấy vậy Con người ông sao lại như vậy Tiểu thư cũng không có đồng ý mà Nhưng tiểu thư nhà ông cũng không có phủ nhận Cậu là ai chứ Dám hỗn láo với người của dân phủ Cao Phúc soái Cao Thiếu Gia là ta Cái gì Cao Phúc soái Phu tế của tiểu thư nhà tôi Chính là tại hạ Nếu không phải vì cậu Tiểu thư nhà tôi cũng không bỏ nhà ra đi Khởi hành Dừng lại Dân yên cô nương Dân yên cô nương Dẫn tôi về trong quan hệ chung đi Giang Nhi dân Yên cô nương Dẫn tôi về trong quan hệ chung đi dân Nhi Tiểu thư Cô mau nói đi Ta dân Yên cô nương Dẫn tôi về trong quan hệ Tiểu thư à Thì dù cao công tử có lỗi lớn thế nào Nhưng trên đường đi cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho cô dân Nhi Cô xem lôi cặp đại dịch trường tâm lục đã chạy xa rồi Không lẽ cô muốn thấy tôi sát phơi đồng quan sao dân Yên dân Yên Cô tội nghiệp tôi đi mà Ngừng xe Dân Nghi Cô tha thứ cho tôi rồi à Sao hả tiểu thơ Dẫn quân ấy đi theo Tiểu thơ Chuyện giải trừ hôn ước giữa chúng tôi Về phủ mới giải quyết Chào lão gia Chào lão gia Chào lão gia Chào lão gia Chào lão gia Một tiểu trang tốt như vậy sao không nhìn thấy được rồi Ông nói gì vậy Đợi hàng cũ trở về à. Thì chúng ta có thể hưởng phúc rồi Cũng qua lâu lắm rồi Còn chưa về đây Có phải xảy ra vấn đề gì không Lão già không đâu Biểu đệ tôi La Thành Là La Nhất Đao nổi tiếng năm đó có để ấy bảo vệ Nhất định sẽ an toàn tới nơi Đi Đi đi đi Hôm qua cao hiến thiện của tiền trang Phái thủ hạ đưa đến đây một cây giải, Nó là chất liệu thượng đẳng Bà đã nhận rồi sao Không dễ từ chối Thủ hạ của hắn nói là Giải do Tây Dực Tiến Cống Cao hướng thiện này Số cuộc là người gì chứ Tôi thấy hắn không có lòng gì tốt cả Chúng ta nên cẩn thận tốt hơn Sức khỏe của tôi cũng không được tốt Rất nhiều chuyện Cũng có lòng không sức Lão gia Ông còn có hàng cửu mà Chào lão gia Lão Lưu Ông có nghe đại tẩu nói không Tên tiểu tử hộ tống Lưu Hàng Cũ là một cao thủ Tôi đã nói rồi Sát thủ phái đi Tới giờ cũng không có hồi âm Không lẽ đã bị họ Vậy chúng ta phải làm sao đi Tôi đoán Đại ca và đại tổ Nhất định có đề phòng Lão Lưu à, làm sao đây Bà có phiền không Khi gặp chuyện thì chỉ biết phiền tôi Để tôi nghĩ coi Tam Lục à Con đang ở đâu Có phải cũng bị bắt rồi không Con à Mẹ có lỗi với con Thành thật xin lỗi con Tại sao mẹ lại bắt con đi nhận cha chứ Đều là lỗi của mẹ được qua đây Ngươi là ai Đứng yên Ta nói ngươi biết Ta không biết tủ trang gì cả Cũng không biết lưu hàng cũ gì cả Nếu ngươi còn đuổi theo ta Thì ta Đại nương Tôi là Tả Phi Tả Phi Là cậu Đại nương Đại nương Đại nương Bà sao rồi Dân yên Cặp đệ Hai muội là muội muội ruột của ta thật sao Tả công tử thật có nhà hướng Lại đến quan lâm hàng xá Sở Nguyệt Có người bị thương à Mau vào phòng đi Tam Lục Tam Lục, nguy hiểm Đại Nương không sao đâu Tam Lục, nguy hiểm Tam Lục, Đại Nương à không sao đâu Tam Lục Đại Nương không sao chứ Không sao Cơ thể của Đại Nương đang sốt Tôi phải mau chóng hạ sốt cho bà ấy Tam Lục, nguy hiểm Sao mà sốt cao quá vậy Tam Lục Tam Lục Tam Lục Nguy hiểm Nguy hiểm Đại Nương à Tam Lục không sao đâu Nguy hiểm tam lục Không sao đâu Chỗ này có tôi chăm sóc Huynh yên tâm đi Tam lục Nguy hiểm Nguy hiểm Sao rồi Sức khỏe của Trần Đại Nương không có gì đáng ngại Chỉ là trên thần Hình như đã chịu kích thích rất lớn Cảm ơn cô Quỳnh đừng cảm ơn tôi trước Hôm nay Quỳnh mạo hiểm dẫn người tới đây Quỳnh không cảm thấy nợ tôi một lời giải thích sao Trần Đại Nương Là mẹ của Tam Lục Tôi biết Cô biết hả Bà ấy lúc nào cũng gọi tên của Tam Lục Nghĩ chắc là thương nhớ quá độ Sao hả Không lẽ huynh vẫn không chịu nói cho tôi biết Nghĩa phụ của huynh Sao lại hạ độc thủ với một đại nương tầm thường như vậy Sao cô biết nghĩa phụ tôi Ẩn tình khó nói của huynh Ngoài tên ác nhân này ra còn ai nữa chứ Cảm ơn cô chịu ra tay giúp đỡ cái khác Sau này mới nói đi Tả Phi Hôm nay huynh mạo hiểm từ chỗ của Cao Hướng Thiện Cứu người ra đây Chứng tỏ huynh đã lựa chọn tốt Tại sao huynh vẫn không chịu đối diện với hiện thực chứ Chuyện này không đại diện tôi đã dạch rõ ranh giới với nghĩa phụ Nghĩa phụ Huynh gọi hắn một tiếng nghĩa phụ Hắn có thật sự coi huynh là con trai ruột không Một ngày làm sư Suốt đời làm cha Ân dưỡng dục Tôi không thể quên được Vậy huynh nhìn vào mắt của tôi nói đi Một người phụ nữ tầm thường như Trần Đại Nương Có thâm thù đại hận gì với nghĩa phụ của huynh chứ Tôi sẽ tra rõ chuyện này Vậy sau chuyện này thì sao Còn có bao nhiêu người rơi vào ma trưởng của hắn Huynh có từng nghĩ không Cô đừng ép tôi Cuộc sống sát thủ ngày đêm lo sợ này huynh còn muốn tiếp tục bao lâu Tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường Muốn sống chung với cha mẹ huynh đệ Thì dù ăn cháo, trồng ruộng Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc E là Huynh không còn lựa chọn nào nữa Thật tiếc cho Huynh có công phu cả người Vậy à? còn cô Cô có quay lại được không Chúng ta đều giống nhau Đều sống dưới mái nhà của người khác Không thể lựa chọn cuộc sống của mình Tôi có tư cách gì yêu cầu huynh chứ Tôi đi trước Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi Đợi đã Quân ở lại đây chăm sóc cho đại nương đi Tuy hôm nay quân tạm thời cứu người Nhưng tôi nghĩ Cao Hướng Thị sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Không mà họ đuổi đến đây E là giữ nhiều lành ít Sở Nguyệt Vậy cô đi đâu Tôi lên trấn làm chút chuyện Thuận tiện bốc mấy thang thuốc cho đại nương Sở Nguyệt Cảm ơn cô Ít nhất hôm nay Cô không có lạnh lùng với tôi Không cần cảm ơn Ít nhất hôm nay Quynh và tôi đều không phải người xấu một đám phế nhân Nuôi một người đàn bà không có sức trói già cũng không canh nổi Người áo đen võ công rất lợi hại Hắn đột nhiên xông vào Đánh chúng tôi trở tay không kịp Lão gia Chúng tôi thật sự đã cố hết sức rồi Vậy sao Vậy ngươi có nhìn rõ mặt của hắn không Hắn che mặt lại Cho nên Cho nên ngươi không thấy gì cả nhưng mà tôi từng giao thủ với hắn Nếu gặp lại hắn lần nữa tôi nhất định sẽ nhận ra Chúng tôi sẽ tìm lại người đàn bà và tên áo đen đó Xin ông hãy cho chúng tôi một cơ hội để lấy công chuộc tội Lão gia, lão gia Ông đã tình chúng tôi đi theo ông mười mấy năm Cho chúng tôi một cơ hội nữa đi Mười năm rồi Lại nuôi hai tên phế vật có cao thủ cứu Trần Ánh Trúc Chuyện này không đơn giản Hữu Dực Con cảm thấy là ai Con đích thân đi Tra rõ lai lịch của người áo đen này dám cướp người ở trên tay ta quan sơn giả lãnh này Chỉ nhìn thôi Đã cảm thấy lạnh cả người Đều tại lão la thú này Đội đi cho nhanh Lần này tốt rồi Xe người cũng hư luôn rồi Thì dù có tiền cũng có ích gì chứ Xe người hư cũng đổ lên đầu tôi Mọi người mau lên đường đi Ngày mai khi tới thị trấn Tôi sẽ sắp xếp một chiếc xe ngựa mới nhưng mà Trấn này ở đâu chứ Mắt thấy kính diện vọng cũng không nhìn thấy Tào Thiên tiêu tôi xui xẻo như vậy sao Phải ngủ quan sơn giả lạnh hai đêm liên tục Mẹ à Con đi hết nổi rồi Là Thúc à Hay là chúng ta tới phía trước nghỉ ngơi một lát đi Thật là hai tổ tông sống Hầu hạ không nổi mà Đi mà chết được Không cần nghỉ ngơi, không cần nghỉ ngơi Còn lại dở trò gì vậy Lão nương không đi nữa Mọi người mau xem, mọi người mau xem Có đó, ở đó có nhà Tám phần là một khách điếm Chúng ta được cứu rồi Thật đó Trần Tam Lục chúng ta đi mau Tối nay không cần ngủ ở nơi quan giả nữa Đi thôi Phải đó đi đi có chuyện gì ngày mai hãy nói Mau lên Mau lên Mau lên Mau lên Khoan đã Lão là thối Ông lại có chỉ thị gì chứ Đừng gấp Mọi người nhìn cho kỹ đi Mọi người xem Chỗ này trước không có thôn sau không có tiệm Chỉ là một khách điếm Không có bản hiệu Tôi cảm thấy chúng ta đừng mạo hiểm Không ở đây thì ở đâu Lưu xe ngựa cũng không có Làm sao đi Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục lên đường Tới khách điếm khác ở trọ Lão la thú này Lúc nãy ông nói Chỗ này trước không có thôn sau không có núi Ông kêu đi đâu tìm khách điếm chứ Tôi cảm thấy chỗ này đã rất tốt Kêu đây đi Sao bà luôn chống đối tôi vậy Sao hả La thúc Khách điếm này hơi cũ một chút Nhưng ở một đêm thì cũng được Phải đó phải đó Chỉ ở một đêm thôi mà Hơn nữa Chúng ta có là thúc ở đây Là nhất đào nổi tiếng thiên hạ Chúng ta sợ gì chứ có đúng không Là nhất đào la thúc Bệnh tâm thần bệnh tâm thần Một người đàn bà như tôi cũng không sợ Ông một đại nam nhân mà sợ thành như vậy Còn gọi là la nhất đao Tôi thấy là la nhất sợ đúng hơn Bà quả thật là ăn nói bậy bạ mà Sao hả Mẹ à bệnh cũ của mẹ tái phát rồi Bệnh của mẹ tái phát rồi Đau quá Đau quá Lưng của mẹ không tốt Cổ cũng từng bị thương Mẹ à Nếu mẹ còn tức giận nữa Thì bệnh càng nặng hơn Nguy hiểm lắm sẽ chết người đó Đau quá Đau quá à Mẹ à Dì Thiên Tiêu Còn có bệnh nặng như vậy sao Miệng sùi bọt trắng Mắt trợn ngược Mắt trợn ngược Mẹ đau quá à Đau quá Mẹ à mẹ à Mẹ đừng dọa con mà Đau quá đi Mẹ đừng dọa con mà Là thúc Hay là chúng ta ở khách điếm mẹ đi Nếu gì thiên tiêu phát bệnh Vậy thì Họ quả thật là bệnh tâm thần một hái một bè Thiếu gia Cô thật là quá mềm lòng Là thúc à Được rồi Tối nay Chúng ta cứ ngủ ở đây một đêm đi Được Đi thôi Đi thôi Đi nhanh lên đi La thúc đi thôi lắm à Xin lỗi hữu dực ca để không thể để huynh làm hại họ Là nghĩa phụ phái huynh đến sao Đệ biết hôm đó ở nhà của Trần Gia Huynh nhìn thấy đệ Cảm ơn huynh giữ bí mật giùm đệ Hữu Dực ca Tại sao nghĩa phụ nhất định phải truy sát Trần Đại Nương Bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường Số cuộc có quan hệ gì với chúng ta Tử Trang Ý huynh nói Trần Đại Nương có liên quan đến Tử Trang Huynh vâng, nói vâng, phúc vâng. soái lão tam của chúng ta sao Phúc soái không coi đây Theo lẽ nghĩa phụ kêu đệ chăm sóc tốt cho nó Đệ lại vì chuyện khác mà không làm tròn trách nhiệm Theo đệ biết Bây giờ phúc soái đang ở chung với dân yên Rất an toàn Xin nghĩa phụ yên tâm Hữu Dực ca Đệ không muốn liên lụy huynh Cho nên Huynh biết càng ít càng tốt Xin huynh giúp đệ giữ bí mật này Phản bội Đệ không muốn phản bội nghĩa vụ Đệ chỉ muốn ta đệ một chút thời gian Để sau khi đệ tra rõ sự thật để bảo đảm Đệ sẽ nói tất cả mọi chuyện cho huynh biết Tin đệ đi dự can Từ nhỏ tới lớn Rất nhiều chuyện đều do huynh gánh giùm đệ Vì đệ gánh không ít quả Những cái này đệ đều ghi nhớ trong lòng Đệ cảm ơn huynh từ trong lòng Khuya lắm rồi Sao cô còn chưa đi ngủ Khuya như vậy Không phải Quynh cũng chưa ngủ sao Tôi không ngủ được Cho nên Cho nên Quynh nói chuyện Với tay sai của kẻ địch ở trong rừng nếu cô đã biết rồi Tại sao còn phải hỏi tôi Tôi chỉ lo huynh sẽ dẫn số vào nhà Khiến Trần Đại Nương rơi vào nguy hiểm lần nữa Không Hữu Dực là đại ca tôi Lòng người khó đoán Quynh có thể phân biệt được ai thật lòng Ai giả ý sao Giống như giữa tôi và cô Thật giả cũng khó phân giữa Vinh và tôi Mãi mãi chỉ có nghĩa Không tình Chúng ta đều sống trong một chữ nghĩa Chừng nào tôi mới có thể sống vì mình một lần chứ Tuy là huynh tin hữu giờ sẽ không bán đứng huynh Nhưng hành tung của huynh đã bị bại lộ Tôi nghĩ chỗ này không tiện ở lâu Vậy còn cô, cô muốn đi đâu Muốn đi tìm Phúc Soái sao Nếu tôi nói tôi đi tìm Phúc Soái Huynh sẽ để ý sao Nó là thiếu gia Tôi không có tư cách để ý Nhưng nói về dân yên tiểu thư đã đến hôn Cho nên cô Cho nên Huynh sợ nói ra kết quả này sao Cho nên Cho nên tất cả cô tự biết cân nhé. Tôi không thể quyết định Cô Huynh nói ra không muốn tôi ở chung với Phúc soái khó như vậy sao Tôi chỉ muốn biết một chuyện Cô tiếp cận Phúc soái Có phải liên quan đến cha nó không Xem ra cho dù huynh gặp phải chuyện gì Người đầu tiên nghĩ tới mãi mãi không phải là bản thân huynh Mà là cha con họ một người là nghĩa phụ, một người là nghĩa đệ của tôi. Tả Phi, tôi không phải là người vô tình vô nghĩa. 我从第上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？你和我半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。林岩和娘一样的背影。 我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，吉义。吉义，福帅，我求求你不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起，你给我挺住。是，帅，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的义女，背叛了师门。初月，我什么都没有。君三爷。 我只喜欢你，我也要你只喜欢我。哇，不得了了！大嫂花生啊，是要早生贵子。老天爷，没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你。 浪迹天涯。